đó là gia đình có hoàn cảnh như thế nào thì uh, xin mời các bạn anh chị là cùng uh, theo dõi video chị ơi em uh, hỏi mua bao gạo không gạo ở đây thì một người hai gạo đây là bao này là bao nhiêu cân có có bao một yến không à đây đó dương vũ này hai yến hay sao mà không có dương vũ nhỉ đấy dương vũ đây à đây à à đây đây hai mươi cân hai cân bao tiền một bao này chị hai trăm bảy hai trăm bảy hai trăm bảy chị cho em uh, hai uh, sữa nào dạ. à, hai bịch sữa hai dây sữa hai bịch sữa và một một bao gạo 390 000 490 tiền rồi thấy các đoàn nhà từ thiện đi thấy cô mi mỗi nhà một thùng À thế à <laughs> Cũng ờ, thôi chú Yên ừ. động viên tinh thần Thank dạ. dạ. Giang mua hết là 490 nghìn Đây mình mua kẹo này, sữa này, dầu ăn này Và một gói mì chính và một gói súp và Một thùng mì tôm Với là một bao gạo Để bên kia nhé, ba ờ, bây giờ thì ờ, Mình sẽ ờ, vào nhà bà cụ Hiện tại thì Giang cũng đi đến nơi rồi, ba anh chị nhé Khi mà di chuyển xe máy ấy vô thứ 15 cành Đó. Đây là cái ờ, căn nhà mà mình chuẩn bị vào thăm đây Rồi xin mời quý cô anh chị mình đi cùng ra vào đây Vâng, chào bác. Vâng, đây là gia đình nhà thì à, à, là, là là ông là vả xua đấy, có một cô con gái là bị thần kinh không ổn định đấy, đấy cũng ba anh chị nhá đấy là bố thì đã mất từ lâu rồi à, hiện tại đang ở với mẹ đấy, mọi người vào trong nhà à, con chào bà nhá nhà bà con nào à, thăm à, gia đình bà gửi hết quà ừ, em chào chị lên vâng. cho em gửi quà với thăm gia đình bà khóc bà khóc bà khóc trong này mọi người cho cho bà xem bà rất là cảm động à vâng vâng vâng vâng không sao bà À chị ơi, em nhờ chị một chút chút được không? Ờ. em em ờ, đây là thăm đây là chị đây còn biết tiếng kinh đây thì đấy là hôm nay em vào thăm gia đình ấy là món quà này của chị là ở bên ờ, nước ngoài à, vâng. có gửi cho gia đình bà thì qua cái hoàn cảnh gia đình thì biết là bà là có đây người ở đây là rất là tính <laughs> Vâng. Dạ, bà là cũng là muốn hỏi thăm một chút là đấy là hỏi em ấy là ông ờ, chồng của bà là mất lâu chưa? <laughs> mất được tầm khoảng 10 năm 10 dạ, dạ, năm rồi à? trước khi ông xây căn nhà này là mất rồi đúng không xây xong là mất luôn à, à vâng à, thế bà là tên là gì Giàng Thị Say sao? À Giàng bà Giàng Thị Say à? Vâng. Thế như, như, như chị là, là là cháu dâu đúng không? Vâng ạ đấy, bảo như vậy đúng không thì à, quý cô bác anh chị đây là là cháu dâu mình biết nói tiếng phổ thông một chút thì mình muốn hỏi <laughs> bà là vàng thị say và năm nay bao nhiêu tuổi rồi 84 tuổi 84 tuổi đúng không vâng. con con gái của bà tên là gì à, lầu thị chợ à lầu thị chợ vâng. chị là lầu thị chợ vâng. vâng. à, năm nay là chị bao nhiêu tuổi rồi 40 tuổi à 40 tuổi vâng. thế như là chị là bị thần kinh từ nhỏ hay như thế nào ừ, lúc vừa mới đẻ thì chưa đang ở trong kiểu như là tầm khoảng 3 tháng gì đấy thì cứ bệnh này bệnh tật xong đó à. lớn lên thì như thế rồi bị thần kinh à, à. bởi vì lúc nhỏ ấy nó sốt sốt cao sốt cao không biết đưa đi viện thì bây giờ ừ. ảnh hưởng đến dây thần kinh à với là thần kinh là mình bị từ lúc mình bắt đầu là đi, đi viện sốt từ nhỏ đấy vâng gọi là lúc tỉnh lúc ờ, không ờ, là cái na hiểu là chị tên là gì nhỉ quên mất tên rồi lầu thị chợ lầu thị chợ nhỉ à, 40 tuổi à, thế là cứ ở đấy là bà sinh được mấy người con Hai chị, chị. Ờ, đứa tám đứa gì đấy chỗ từng thà à, bà bà sinh được 8 người con đấy ạ à? ở gì tôi mới nhột bây giờ người vô nào ờ, tám thế là thế là chị này là con mấy à con út à đấy à, từ đấy là không có chồng con gì đúng không đấy là rất là khó khăn không mẹ ăn tiền à thế à, à thế là bà nhà nó tặng món quà bảo là bà là có một chị ở bên nước ngoài gửi tặng nhá đấy ờ, chị ờ, bên nước ngoài cũng gửi tặng cho gia đình là món quà này là em có mua gạo này mì tôm này mắm muối mì chính em có trong này hết là sữa cho bà này kẹo này cho gia đình và các chị ấy cũng ờ, nhờ gian là gửi cho bà cũng là hai triệu ba nữa tiền để bà mua hàng ngày đó bà khóc ấy. Thế giờ sẽ nhờ chị bên này là gửi thêm bàn mọi người nhá cho em mọi người xem nhắc tiền đây đang đếm này điều pi à, em quay phim mà camera không biết quay đâu đây là một triệu này cầm lên một triệu triệu sáu này xem lại hai triệu này đủ hai triệu ba cũng ba chín nhá thì mình sẽ đang không ờ, bảo ờ, chị phiên dịch lại là cho gia đình là có chị sẽ gửi cho gia đình là 100 đô cho bà cũ là hai triệu ba em bảo với bà như vậy để bà có thể mua thức ăn và ờ, cho gia đình ấy em bảo bà như vậy đưa cho bà tiếp đưa cho bà con cô gửi bà cho tôi cái chị bên nước ngoài tên gì nhỉ chị không không muốn nói tên đâu chị à. giấu tên vâng ạ. Ừ, chị, à, mấy tuổi nó, nó đòi nhóc và để rồi là sao cô tí mình sao ít có 100 đô anh là 100 đô là ờ, đổi 2 triệu 3 đây này Sao ta ít bùa là à, ừ, Nó bao Việt đó ốc ốc chỏ ốc chỏ phép buồn đi Không muốn đó chế là gì Gửi cho bà Đấy gửi cả thức ăn đấy nhá bà nhá Đấy để à, bà mua thức ăn hàng ngày cảm ơn bà hôm <laughs> vào quà bà khóc và nhận được rất là vui ấy cũng ba anh chị ạ thì cái món quà này là giang cũng ờ, thông qua là các mạnh thường quân ờ, đến trực tiếp là mình đến trao quà cho bà và mua bánh kẹo rồi là thức ăn những cái thực phẩm nhu yếu phẩm chủ yếu cho bà ấy bà là cũng không nói được tiếng ờ, phổ thông tuy là bà rất là cảm động cảm ơn là bà cũng chỉ biết là thông qua mình thôi và mình cũng nhờ em này phiên dịch lại có chị ở bên nước ngoài là gửi cho bà thì qua đây thì ờ, giang cũng ờ, xin ờ, gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nên mà bà cụ cảm ơn chị đã có món quà gửi tặng cho gia đình và em cũng xin chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống và một chút nữa thì mình sẽ hỏi thăm gia đình và quay qua cảnh gia đình cho mọi người cùng xem nhé rồi vâng. thay mặt bà cụ cảm ơn gửi đến lời cảm ơn đến chị ở nước ngoài nhé ừ quay qua cái căn nhà của bà cụ cho mọi người cùng, cùng à, biết và mình sẽ hỏi à, em là ô cái này là con mình à em vâng à này được bao nhiêu tuổi rồi ừ, năm tháng rồi năm tháng rồi à? vâng. thế chồng em đi đâu rồi con bé đi làm oh, đi làm rồi à đi làm gần đâu <laughs> ờ, ở đây thôi ừ, thế à vâng. thế em là học đến lớp mấy rồi ừ, lớp chín thôi ô lớp chín nói giỏi nhỉ ừ, bình thường em có để hỏi hỏi thăm đây là cháu dâu của bà nhé của bà anh chị nhé nhau cùng bà thôi đến đến giúp bà đấy ở cùng bà luôn đúng không à đấy là hai vợ chồng ở cùng bà luôn đây vâng, vâng. nhà nhà được mấy cái giường ngủ bốn cái à, à. ba cái ba cái vâng à phía bên này là bếp nhà mình đấy đúng không vâng ạ chúng anh chỉ để làm bếp vâng. à. em tên là gì nhỉ và thịt bà và thịt bà vâng. à, đây là bếp ăn nhà mình cũng ờ, bếp ga này dùng bếp ga ngôi nhà này xây là cách đây được là 10 năm theo như em mới nói đó, vâng, anh chị có thể nhìn thấy là 10 năm bà con là luôn luôn cái bếp ở trong nhà Đấy, để treo cái đồ ăn cái này là thịt gì đây á đây là mỡ à mỡ à? vâng mỡ, à. mỡ thịt bò hay sao à mỡ thịt bò vâng Ừ, bên cạnh là phòng ngủ của hai vợ chồng đúng không? Không phải bà. À của bà. Em ngủ ngoài kia. Ừ. Thế này em ngủ đâu? Ngủ ngoài kia. À ngủ bên, bên này à? Vâng. À bên này còn có một căn phòng nữa à? Vâng. bên này còn có một căn phòng không có anh chị. Ồ, hai vợ chồng bên này. À, bên này là chăn này, này. để à, cắt cỏ bò này à đây đúng không hai vợ chồng bên này đúng không ừ. giờ chồng đi làm vắng vâng. à nuôi được một con à, à tức là cả gia đình mình đúng không của bà luôn đúng không à đây có cái máy đấy này ăn bột này rồi đến này là nó rất là nhiều phía này có một con bò này cùng anh chị nhé đó Đấy, nhà xây lâu cái vải đỏ của người đồng bào hôm ông mình thì có cái gì nghĩa là như nào nghĩa là để che à, tà ma các kiểu thôi à vâng. che tà ma này vâng. không có nghĩa gì đâu, vâng thường là ví dụ mình mình theo đạo hay như thế nào thì treo vào có người nói là ví dụ là theo đạo đây là nhà không nhà, theo đạo thì là nhà không theo nhà không theo đạo thì mới treo đấy đấy, đấy đúng không còn không thì không treo đấy đấy nó là ý nghĩa là nó ví dụ trước anh cũng vào hỏi mà à. bảo là thế hỏi là cái này tại sao mọi người có cái đỏ đỏ treo nên mọi người bảo là ai à, nhà này để phân biệt là không theo đạo ừ. còn nào mà theo đạo thì là không treo đấy đây ừ. có cái bếp lò có cái chị mà lớn lớn tuổi 40 tuổi năm nay là đi à, từ nhỏ thần kinh không ổn định ờ, đấy nhưng mà khi mà cũng ba anh chị mà xem được đây bên này là cái lồi cám này chị xem chủ yếu là cái ờ, chị này này là vì ờ, ấy thần kinh không ổn định thành ra là mọi người nhìn rất là thương nhưng là khi mà mình vào thăm thì hôm nay chị bên nước ngoài chị gửi tiền cho mình ấy là giang cũng vào gửi cho bà và chị ở trong căn nhà thì đây là bên này chắc là buồng của bà ở đây đúng không em vâng, ông bà ông, à, ông bà bố chồng với mẹ chồng à, à. là bà chồng cũng mất lâu rồi thế thì 10 năm thế là bà cứ ở thế là nuôi 8 người con đó nhỉ con gái ừ, lúc bà mất thì nói chung là con cái thì cũng ổn định hết rồi ừ, ừ. ừ thế à vâng. ừ, thế là tốt rồi ừ. Ô, chắc còn bác phải về thôi nhờ đi đi ra mẹ nhá đi chăm cái <laughs> đi à, chào biệt mọi người đi theo mẹ nè nào nào à, bác về rồi bác không được về rồi không ờ, có lẽ là con về đây bà nhá ừ, một chê À, một chê à. à, một chê con chúc cái, sức khỏe bà nhá à, giữ gìn sức khỏe nhá à, lúc nào để lại uh, tuổi cho các con các cháu ừ. Để năm nay 84 tuổi ừ. bà vẫn còn khỏe ừ. nhìn rõ lắm ừ. tuyệt vời bà rất tuyệt vời các cháu về đây vâng vâng, vâng dạ, về nhá thế anh về nhá Ủa, vâng, à. Lấy kẹo cho vâng. cháu kia ăn đi nhá. Vâng, vâng. Thế con chờ con con của em ấy đúng không? Vâng. Bóc kẹo ra đây này. Vâng Ờ, bóc kẹo này bác mua vào cho rồi đấy. Vâng ạ. Nhá. Vâng. tặng gia đình. Thôi em về chị nhá. À, Ngủ chơi nhá, chúc sức khỏe nhá. À, cố gắng giữ gìn sức khỏe ở với mẹ nhờ. Dạ. Mẹ đây rồi. Bye bye nhá. Hai anh đi nhá. Ờ thế đi nhá. Vâng, ờ, cảm ơn uh, em nhá, cảm ơn bà nhá. Cảm về đây. Đấy, có lẽ là Giang cũng uh, xin phép là khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây à, Giang xin chúc quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là xem video là vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn và nếu video của Giang mà có ý nghĩa hay thiết thực thì à, mọi người hãy chia sẻ cho Giang bằng cách là đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ cho rất là nhiều người cùng biết đến gia đình hoàn cảnh khó khăn để à, mọi người có thể là chia sẻ những tấm lòng vàng đến với những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn đấy qua cái ờ, cầu nối của Giang của cái kênh của mình uh, Giang xin hẹn các bạn anh chị anh toàn thể mọi người Giờ ở video tiếp theo đây là toàn cảnh căn nhà nhé các bạn anh chị nhé thì uh, Giang xin hẹn các bạn anh chị là đến với những hoàn cảnh gia đình tiếp theo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người